Xin chào cô Kim, xin chào cô Ngâm Santi, xin chào chị Diệu Thiện, xin chào Nguyên Như, chào An Lạc, chào anh Phan, chào Quang Thanh. Và dạ, con chào cô Hồng Mai, chào chị Nguyên Như và kính chào toàn thể chào. Chào cô Diệu Thiện, chào cô Tu Nữ Kim. Dạ con xin kính chào cô Tương Nữ Kim. Dạ con xin kính chào cô Hồng Mai. Chào bà Nam Sơn Ti, chào Quang Phan, chào Quang Thanh, chào An Lạc. Dạ con chào cô Diệu Thị ạ. Hello, chào chị Selena. Chào Tina. Xin chào Selina, chào Tina, chào Salawa. Good morning, Bante Chandra. How are you today? Good morning, everyone. Today, Ubo Sakrat Bante. Thank you. Okay, Bante, so we can start now, Bante? Yes, we can start now. Thank you, Bante. Sadhu, sadhu, sadhu. Uttamange na wande pada pam sum yo Buddheyo halito doso buddho kamatutang mamam Uttamang ghê na hoàng đề hạnh thầm mạnh cha đuôi thằng quá rằng thầm mê vô khá lý cô đô sô thầm mô khả mà cứu tăng mà măng Uttamang ghê na hoàng đề hạnh sang khanh cha đuôi thoát ta măng Sang khê vô khá lý cô đô sô sang vô khả mà cứu tăng mà măng nam Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang sarang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Hamang sarang gacchami. Tanggang saranang gacchami. Sangkang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi bhutang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sangang saranang gacchami. Dutiyampi sangkhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Dati pe tamang saranang gacchami. pe sanggang saranang gacchami. pe sangkang saranang gacchami. Disarana gamanang paripunang. Amafante pata පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh adinna dana veramani sik sikkapadang samadhiyami. Adinadana Veramani Sikhapadang Samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp අබ්‍රක්මචරියා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි Brahmacharya Veramani Sikha Padang Samadhyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm Musavada Veramani Sikha Padang Samadhyami Musa wada weramani sikata đăng samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surami rayamajjapama dattana veramani sikkapadang samadhiyami. Surami rayamajjapama dattana Hana Veramani Padang Samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Vikala Bhojana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Vikala Fochana Viramani Sikapadang Samadhyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Natcha Gita Vadita Natcha Gita Vadita Visukadasana Visukadasana මාලා ගන්ධ විලේපන මාලා ගන්ධ විලේපන ධාරණ මණ්ඩන ධාරණ මණ්ඩන විභූෂණට්ටානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි Vifo sanatana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn, đờn xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điểm thoa dầu thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa. Ucha sayana maha sayana veramani sikha සික්ඛාපදං සමාදියාමි Uchasayana Mahasayana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang anthang gasamana gatang buddhapanyatang uposatang Imang Imang Imancharatten, imanchariwa sang samadewa, afirakhitum samadhiyame. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới, gọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vân giữ hành theo, cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai. තිසරණේන සද්දින් අට්ඨාංග උපෝසත සීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්කිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේත ආමපන්ත සීලේන සුගතින් යන්ති සීලේන භෝග සම්පදා සීලේන නිබ්බුතිං යන්ති තස්මා සීලං විසෝදයේ ආමෆන්ත සාදු සාදු සාදු නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්දෝ විඤ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිතු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති බුද්ධං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි ස්වාක්කාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදි තම්බෝ විඤ්ඤෝ හේතේ ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංගෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංගෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ට පුරිස පුද්ගලා ඒස භගවතෝ සාවක සංගෝ ආහුනෙය්යෝ පාහුනෙය්යෝ දක්කිනෙය්යෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්කෙත්තං ලෝකස්සාති සංගං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි කරණීය මෙත්ත සුත්ත කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමෙච්ච සක්කෝ උජූච සූජූච සුවචෝ චස්ස මුදු වනතිමානි සන්තුස්ස කෝච සුභරෝච අපකිච්චෝච සල්ලහුකවුත්ති සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච අපගම්බෝ කුලේසු අනනුගින්තෝනචකුන්දං සමාචරේ කිංචේන විඤ්ඤූ පරේ උපවදෙයුං සුඛිනෝ වාකේමිනෝ හොන්තු සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා යේකේචි පාන භූතත්ති තසාවාතාවරාවා අනවසේසාදීගාවායේ මහන්තාවා මජ්ජිමාරස්ස කානුක තුලාදිට්ටාවායේව අද්දිට්ටා ඒච දූරේ වසන්තිය විදූරේ භූතාවා සම්භවේ සීවා සබ්බේ සත්තා බවන්තු සුකිතත්තා පරෝපරන්නික්කුබ්බේතනාති මං්්‍යේත කත්ත චිනංකංචි ්‍යාරෝසනා පටිග සංඥානාඥ මං්ඥස්ස දුක්කමිච්චෙය මාතා යතානි යංපුත්තං ආයුසාඒක පුත්ත මනුරක්කේ ඒවම්පි සබ්බභූතේ සූමාන සම්භාවයේ අපරිමානං මෙත්තංච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවයේ අපරිමානං බුද්ධං අදෝචතිරියංච අසම්බාදං අවේරං අසපත්තං තිට්ටං චරන්නි සින්නෝවා සයානෝවායාවතස්ස විගතමින්දෝ ඒතං සතිං අදිත්තෙය බ්‍රක්්මමේතං විහාරං ඉදමාහු දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනෙය්‍යගේ දං නහි ජාතු ගබ්බසෙය්‍යං පුනරේති ඒතේන සච්ච වංජේන සොත් තිතේ හෝතු සම්බදායේ තේන සච්ච වංජේන බයාවූප සමින්තුතේ ඒතේන සච්ච වංජේන හෝතුතේ ජය මංගලං තී ධම්මපද පාළි පාප වග්ග verse number 123 and 124. වානිජෝව බයං මක්ගං අපප සත්තෝ මහත්දනෝ වීසං ජීවිතුකාමෝව ආපානි පරිවජ්ජයේ පානිම්හිතේ වනුනාස්ස හරෙය පානිනාවෙසං නබ්බනං විසමන් වේති නත්ති පාපං අකුබ්බතෝ Sa thú sa thú sa thú Câu pháp cú số 123 Như thương gia nhiều của Ít bạn tránh đường nguy Muốn tránh chất độc hại Ác nghiệp phải tránh đi Câu pháp cú số 124 Bàn tay không thương tức Cầm thuốc độc không sao Người không làm việc ác Không bị ác nhiễm vào Sa thú sa thú sa thú Now we share minutes to the verse and to the relatives. එත්තාවතාච අම්මේහි සම්බතම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා එත්තාවතාච අම්මේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා එත්තාවතාච අම්මේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා ඉදං මේ ඥාතිනං හොන්තු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං නෝ ඥාතිනං හොන්තු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං නෝ ඥාතිනං හොන්තු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉමාය ධම්මානු ධම්ම පටිපත්තියා බුද්ධං පූජේමි ඉමාය ධම්මානු ධම්ම පටිපත්තියා ධම්මං පූජේමි ඉමාය ධම්මානු ධම්ම පටිපත්තියා සංගං පූජේමි ඉදං මේ සීලං මග්ගඵලාඥානස්ස පච්චයෝ හෝතු ඉදං මේ පුඤ්ඤං ආසවක්කයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුංචතු සාදු සාදු සාදු con xin cúng dường Phật bằng sự hành đạo con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo con xin cúng dường tăng bảo bằng sự thành đạo. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, chư Dạ Xoa, Càng Thác Bà, Long Vương, cùng các Đức Diêm Vương, các loài ngạ quỷ, phi nhân, Atula ở khắp mọi nơi.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 cho các vị ấy hằng được sự an vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn chừng nào chưa đạt thành ý nguyện khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi xin cho chúng con tái sanh bằng tâm tái tục tâm nhân tối thắng nguyện cho chúng con luôn luôn và lúc nào cũng gặp được chánh pháp của đức thế tôn để tu tập và hiểu được tâm tướng vô thường khổ vô ngã ngay trong lúc chúng con đang hành đạo chúng con xin tôn kính cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo chúng con xin tôn kính cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo chúng con xin tôn kính cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo lần thứ nhì lần thứ ba do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin cầu an đến ngài kiếp pháp văn nhô kim triệu sinh ngày 5 tháng 12 năm 1930 Lê Minh Tâm sinh ngày 26 tháng 10 1979 Trần Hoàng Quanh sinh ngày 2 tháng 3 năm 68, Trần Ali sinh ngày 17 tháng 6 năm 73, Lê Quý Trung sinh tháng 3 năm 71, Đặng Quang Dũng sinh ngày 20 tháng 10 năm 65, Vinh Lê sinh ngày 5 tháng 5 năm 1975, Alice Max Borden sinh ngày 5 tháng 4 2018, Trí Định sinh ngày 20 tháng 5 1962, Quỳnh Thị Thanh Hương sinh ngày 22 tháng 4 năm 1959, Nguyễn Ngọc Hải sinh ngày 18 tháng 3 năm 1957 Lâm Thị Diệp sinh hai ngày 26 tháng 2 năm 1958 Nguyễn Ngọc Phú sinh ngày 21 tháng 3 năm 1955 Trịnh Thị Sáo sinh ngày 30 tháng 4 năm 1955 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa sinh ngày 22 tháng 2 năm 1984 Vương Thị Tuyết Sanh sinh ngày 7 tháng 3 năm 1957 Bùi Thị Kiều Phượng sinh vào ngày 1 tháng 11 năm 1980 Nguyễn Thị Trinh sinh ngày 23 tháng 5 năm 1952 Henry Nguyên Nguyễn sinh ngày 16 tháng 5 năm 1977 sinh cầu siêu đến Bùi Trường Giang mất ngày 15 tháng 5 năm 21 Quỳnh Trung Trực mất ngày 13 tháng 7 năm 21 Lê Quốc Hưng mất ngày 18 tháng 7 năm 21 Nguyễn Văn Ba mất ngày 5 tháng 8 năm 21 Lê Thị Ẩn mất ngày 5 tháng 8 năm 21, Nguyễn Thị Ba mất ngày 12 tháng 8 năm 21. Thank you Bante. Thank you everybody. À, kính mời đạo tràng. Con xin mời à, chư vị Phật tử trở lại room Pali Chanting vào ngày mai để chúng ta cùng nhau đọc kinh, xin giới và hành thiền cùng với chư tăng.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 Dạ, kính chào đạo tràng. Dạ, kính chúc đạo tràng ngày an vui khỏe mạnh. Dạ, chúc đậu tràng được an vui và an toàn vượt qua đại dịch Sa thú cô Mai Kính chào toàn thể đại tràng